bưởi rồi nhà bạn đã thu được đâu chưa? từ 15 tháng 10 rồi. 15 tháng 10. Ừ. Và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày um, mùng 9 tháng 11 âm lịch năm 2021. Và trên vườn bưởi nhà bạn Thành Trung là đã thu được uh, như thế là vào gần một tháng rồi. Dạ. Gần một tháng rồi các bạn ạ. Nhưng mà những bưởi dùng vân thường thì tại thời điểm này là nhiều nhà vẫn còn xanh hoặc là ăn nó vẫn còn hơi tê, hơi đắng nhưng mà bưởi nhà bán thành trung ở đây là tuyệt vời các bạn ạ và tí nữa thì chúng ta sẽ đến với một cái quy trình là hái bưởi để bổ cho các bạn xem là bưởi dùng con silic hiệu quả như thế nào và thưa bạn là cái cây bưởi này là cây bưởi mà có giá là 40 triệu trên một cây đây 40 <laughs> triệu trên một cây và chúng tôi đã làm những cái clip mà quay 3 năm liền trên vườn bưởi này thì năm nào cũng sai năm nào cũng đẹp như thế này và trên cây cây bưởi này bạn dự đoán là nó có khoảng bao nhiêu quả? 250 250 các bạn nhé Và nếu như bạn nào không tin thì mời các bạn đến tận nơi để chiêm ngưỡng để ngắm cái cái vườn bưởi này xem là có đúng là cái vườn là cái cây bưởi này nó sai như vậy không ừ, và cái mẫu mã quả bưởi nó như thế nào nó đẹp nó vàng óng như thế nào đây đấy Thế bữa đây vẫn là để làm cảnh Tết đây phải không? Vâng, cây này vẫn là cây 10 để tháng riêng thì mới hái. À vâng, mùng 10 tháng riêng mới hái. À, à. À, đây, thưa các bạn. Mời các bạn à, tham quan cái, cái, cái, cái xung và, quanh cây bưởi này. Và rất là đồng đều các bạn ạ. Đây. Đây. Chỗ nào cũng là sai, đều nhỉ. Phân bố cả từ từ ờ, sườn lên trên ngọn đây trên trên ngọn đây thưa các bạn đây. trên ngọn cũng vẫn rất xa cành nào cũng có quả cành nào cũng có quả đấy thưa các bạn đây là xung quanh đây chỗ nào cũng thấy rất là sai đây bạn có thể đi một vòng quanh để cho các bạn thấy rằng là đi vòng quanh để cho các bạn thấy rằng trên những cây cây bưởi dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì tỷ lệ quả phân bố đồng đều sai và sau đây chúng ta, có thể xem cái lá bưởi ạ đây mình có thể xem những cái lá bưởi này xem là là lá nó như thế nào đây bạn này đây lá bưởi đây khi mà trên cây nó à, đeo rất, hàng rất còn xanh với dày nhỉ hai trăm rưỡi đến 300 quả nhưng mà lá xanh dày các bạn này lá xanh dày bóng đẹp như thế này bóng như là quét sơn thế này đấy hoặc là đây chúng ta xem những cái cành lá này này đấy à, đẹp không mẫu mã thì tuyệt vời và thưa bạn Thanh Trung bạn có thể cho biết rằng uh, ngoài cái việc mà mình bón cái túi 5 cân um, Zilic ở trên những cái, cái gốc bưởi này hàng năm thì cái túi 300g thì bạn phun tưới như thế nào? Cái này thì khi bắt đầu nảy nhú mắt cua thì mình phun phun một lần. À. Vâng. À sau đó thì cứ nửa tháng phun một lần đến khi hoa nở thì dừng à đấy hoa nở thì dừng thì đến lúc quả bằng ngón tay cái thì lại tiếp tục phun cho đấy hai ba lần cứ cách à. nhau nửa tháng à. thế và mình phun đến lúc nào thì dừng ạ phun đến đầu tháng 6 thôi thì dừng à đầu tháng 6 dừng và một túi này thì bạn à, pha với tỷ lệ là bao nhiêu lít nước cái này pha theo hướng dẫn này thôi là 60 lít nước à. một túi pha với 60 lít nước và phun đều trên các tán lá à. và chúng ta riêng phần gốc thì chúng ta cũng tưới đấm đìa vào cho nó tức là chĩa vòi phun xuống như kiểu tưới đổ à. để cho nó có dinh dưỡng uh, trên thân trên lá uh, trên quả và uh, phần gốc để kích rễ ra nhiều kích rễ mới ra nhiều và để giúp cho cây là uh, làm tức là giúp cho cây là, là dẫn thức ăn lên để nuôi dẫn cái thức ăn mà mình bón ở dưới gốc để luôn nên để nuôi thân nuôi lá nuôi quả luôn đấy đây các bạn thấy đấy bưởi rất là tuyệt vời và tí nữa thì chúng ta sẽ ra vườn sau để chúng ta xem xem là bưởi ở đây sai quả như thế nào đấy. đây cây này là trồng trên sân cây này ờ, trồng trên sân các bạn này. có tí đất thì kia chỉ có một tí đất thì kia nhưng mà quả sai chịu cành quả sai chịu cành mẫu mã thì tuyệt vời đây không có một cái bưởi ở đâu mà đẹp như ở đây các bạn này mẫu mã vàng óng như thế này đấy và trên cây này thì cũng phải có khoảng cũng phải tầm 200 quả đấy các bạn ạ ừ. đây này nó giấu ở trong lá này và um, cái này thì nó rất là đồng đều các bạn ạ đây này các bạn nhìn này 10 quả như một 100 quả như một không có bưởi loại đấy mà chỉ có một tí đất trên sân chứ <laughs> nhìn mê không các bạn thật tuyệt vời đây tôi dùng cho các bạn này dùng này dùng này dùng thoải mái không dụng nhá dùng thoải mái không dụng đấy đấy tức là nó dai cuống và tiếp tục người ta sang những cây khác Đấy, đây các bạn này đây các bạn này bể sai bể sai la liệt như thế này sai chi chít luôn trên cây này nó có khoảng gần 200 quả các bạn nhé đấy nhưng mà chủ vườn cũng đang ngắt tỉa bớt đi rồi ở đây mẫu mã quả vàng rất là đẹp như cái sơn đây những chùm đó các bạn này để tôi dung này dung thoải mái này dung thoải mái không dụng các bạn nhé đấy, đấy rất là tuyệt vời mã đẹp Cây đẹp, lá đẹp Đây các bạn Rất là sai Lá đẹp mã rất tin là bóng hết các bạn đây mời các bạn hãy sang xem những cây khác đây thưa các bạn này về đây sai đều để các bạn đều bưởi cũng vẫn sẽ sai đây đây các bạn cùng lên ngồi xem mã vàng đẹp bạn thấy vườn đẹp bưởi đẹp chưa đây cái bưởi thân nó nhỏ thôi đây nhưng mà quả đeo mấy trăm quả trên cây đấy bạn nào Nguyễn Thành Trung đã sử dụng phân bón silic Tân Phát đã được mà mấy năm qua rồi năm nào bạn cũng cho là năng suất chất lượng cao 10 của nhà khách đặt đi biếu Tết người ta gửi lại à, tầm 23 Tết bắt đầu họ mới đến lấy à. Vâng. À. mua sẵn trả chuyển tiền trước cho nó đi ra đấy vâng. như họ ở Hà Nội người ta đất nhà bé nhà chặt đấy à. người ta gửi mình à. thế đây cứ chiếc đống này nhưng không thối đâu thoải à, mái thoải mái không thối vâng. Để đây đến 23 Tết mình lấy là, là vâng, để, để biếu. Đây là toàn bưởi đem đi biếu. Đây, thưa các bạn đây này. Đấy. nhà bạn Trung đã thu hoạch mà để trong ờ, các nơi này đây Đấy. đây và vào đây thì mỗi một quả mà. là lại bọc một túi bóng vâng, để cho vâng, nó vâng. đỡ mất đấy à nó đỡ bị héo phải cho những thời tiết ẩm ấy mà nồm ấy thì nó à. không bị ảnh hưởng đến bưởi à, à. Ờ. hay nhỉ đấy. bọc như này nhưng hoàn toàn không thối các bạn nhé không thối đấy, vâng. bọc kín luôn không thối đấy mẫu mã thì rất là đẹp thưa các bạn là khi mà thu hoạch rồi nhưng mà lá bưởi rất là đẹp cây rất đẹp đây ta để cho các bạn xem về cái cái, cái lá của cây bưởi vẫn khỏe Đấy. và xem trong trong cây thì rất nhiều quả đây có thể vào để quay cho các bạn xem đây cây bưởi này. đây các bạn rất sai phân bố đều đây những cây bưởi sai như thế này cái cây này hàng năm năm nào cũng sai thường là các bạn ấy hay nhà bạn Trung hay để cây này làm cảnh để chơi Tết này. Đây. Năm nào cũng vậy Vẫn sai vẫn sai Sai vẫn bình thường Năm nào cũng thế Đây thưa các bạn Đây như xếp các bạn mã rất đẹp quả đều đây các bạn xem cái mã của nó đây là những quả gần đây các bạn này đây đây thưa các bạn